Để có mái tóc mượt mà như được hấp dầu ở tiệm Và luôn trở lại ngay nếp Hãy dùng dầu gội Rejoice siêu mượt với giá giảm chỉ còn 19.000 đồng Cho mái tóc mượt mà như được hấp dầu ở tiệm Rejoice siêu mượt